đôi lứa yêu nhau gia đình hạnh phúc đẳng cấp Duy M Duy Nguyễn doanh nhân thành đạt Luxury Home Gym Lưu ý video này là thể loại cặp đôi tập gym áp dụng cho đại gia, mua máy home gym về tập trung với người yêu. Các bạn hạn chế khi tập tại các phòng gym công cộng. Rồi à, chào mừng các bạn đến à, với buổi tập tiếp theo của Duy Nguyễn trong chủ đề dẫn gái về nhà làm chuyện ấy trong một phòng gym đẳng cấp 5 sao home gym của Duy Nguyễn nha các bạn. Thì hôm nay à, Duy Nguyễn và model sẽ tiếp tục đi qua cái phần tập tôi đó là khó dành cho các bạn mua đồ đó là tập free quay với thiết bị home gym và chủ đề ngày hôm nay là Duy Nguyễn sẽ tập phần phần phần trên và ờ, bạn nữ sẽ tập phần dưới nói chung phụ nữ thì ưu tiên phần dưới nhiều nhiều nha các bạn còn đàn ông thì ưu tiên phần trên với phần giữa nha các bạn bây giờ em vô đây em thực hiện động tác squat với cái máy quyền thoại miss machine cho anh cái đây chân mông đùi đẹp luôn lấy cái cái cái chỗ khác squat squat đứng lên ngồi xuống thần thánh không biết có nổi không nha 5 kg lần á 5 kg lận đó em Rồi xong lấy mở ra Hạnh 5 kg lận hả? Quan trọng là cái trên đây em phải khóa lại nè Cho ổn định cái phần ở trên okay. Rồi xong em ngồi xuống Đó Cứ cứ ấy đi, xin lỗi Kỹ thật thôi, kỹ thật thôi à, Rồi, lên Đúng không? Đó nếu, nếu mà trong trường hợp này bạn đỡ cho ông đào mới ờ, quen lần đầu thì đỡ như vậy còn lỡ mà anh đào va chạm rồi thì sức vô xíu nữa nha các bạn <laughs> đó. không sức vô xíu nó đỡ như vậy luôn không đỡ vậy luôn nè không tùy mức độ nha các bạn tùy mức độ gài gẫm tất nhiên đây là phần đề ba thôi rồi đủ rồi đó nghỉ đi nghỉ đi chút tập tiếp thì à, thật sự thì home gym thì máy chỉ có một thôi các à, mình đã cho đào tập bài à, này rồi thì mình phải tập bài khác chứ à, không thể nào tập trung được tại vì tạ mà nó nó thay ra thay vô rất là mệt và có những bài thích hợp cho nữ và có những bài thích hợp cho nam thì hôm nay em sẽ tập phần trên như nói nãy là tập vai với tay nhưng mà lý do đó bây giờ là tập vai nó sẽ hơi bất tiện tại vì vai sẽ tập bài này nó nó, nó bị đụng hàng nên sẽ tập tay trước tập tay trước tập vai sau nha các bạn tập tay thì có nhiều loại tập tay đó mình đang đứng đây thôi tập bài chin up sẵn tiện cho ta thấy cái này tập chin up được nữa các bạn thật sự thì cái chưa cái cái cái video này là show trình là chính ok <coughs> mạnh dữ trời ba bốn năm sáu khởi động thôi khởi động với phép cho mình có cây đu xà thôi em em em chắc chắn năng sẽ không đu được hai cái rồi thôi Dạ. Dạ. dạ Một Hai Tốt Thôi không có cái máy này tập đúng form lắm Không có cái máy này tập máy ngoài nó sai form Đúng rồi, nó khó hơn Ok Đó yeah. Dạ. Đó anh đỡ em, đỡ phải đỡ thế nào nó có động lực tí chứ vậy nó à. Động lực tí lên tạ đi chứ tạ này chưa có gì đâu động lực Ok Cố lên hơ hơ bảy tám Rắn cái nặng dữ ta ta nặng dữ ta Tí thêm em vô nữa Thôi thôi thôi bà Được ạ Rồi giúp ra Lên Phụ phụ phụ Yeah à. dạ yeah. Dạ. la nhẹ nhẹ thôi la lớn thì sớm tao phát hiện mai mai la mai thì la bé được nay la thoải mái đi mày chỉ có cách ly à. được rồi anh mẹ mẹ mẹ mẹ trời mẹ mẹ mẹ mẹ ta nói là tay anh to quá giờ phải tập cho nó nhỏ lại <laughs> yeah. nặng vai người không lên được nữa đâu yeah. cứ xuống đi không được đâu lên để anh lo cái này đi lo đi anh rồi vô gác tại vô ui nó đầu mũi mà Hỡi Ai Bốn Năm Cố lên Sáu Bảy Tám Có vẻ Có vẻ mệt dữ Diễn rồi phải có anh thì làm nó mới bon được à, nhanh à, yeah. Yeah. Yeah. yeah. đó anh thấy chưa đông yeah. Dạ. thấy chưa khỏe hẳn yeah. Dạ. luôn may yeah. rồi cuối này đơn yeah. giản không à yeah. Yeah. Yeah. yeah. cái đó cái đó hả ừ yeah. Yeah. Yeah. ok ok hỏi không chính xác rồi ok cố lên đó đó tập vô mông nha tập vô này, này nha nó tập vô đùi nha mông nha đó gồng mông cứng lên nha đổi chân chính xác Chờ xíu xíu ừ bình tĩnh cố lên come on baby đó come on baby Come on baby Okay tốt tốt tốt ừ tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt ok

6 7 8 Em bỏ chân dài lên chút Ờ 1 2 3 4 5 6 7 8 Rồi xong Thôi thôi đạp bằng cái gót á ừ để cho nó thăng bằng cái chân không không em để cái vị trí đúng rồi ok nhưng mà em đạp bằng cái gót đó, để cho cái gót em nó chỉ cao lên nó không có đất như cái đây đó này luyện khả năng thăng bằng sâu sâu xíu đó wow ok cái này nhẹ quá ai biết em nặng nhẹ tép như thế thôi yeah. Dạ. rồi yeah. Dạ. thôi vô rồi xong rồi nếu mà nhẹ thì thêm đi ngược ngược em phải là cơ như này đó kéo cao cao cao đó rồi à. Được chưa? rồi đừng đừng buông nó nha đừng đừng đừng buông à, buông cái nó đè gãy tay à, à. À, ngồi nữa đi em thôi thôi tập đi em dạ. sâu sâu xíu em sâu sâu xíu căng căng à trời đã lên tại anh ta ta ta ta căng chưa căng chưa rồi căng rồi tại anh ta vô ờ. à yeah. Yeah. thôi mình hợp tác để tập tài cũng ờ. có lý với em ok lý ừ, ok đừng chia đâu này nữa nha Rồi cái lên vô. Ờ. Lên tạ đi em. Lên tạ đi em tập tay với. Dạ. Một hai ba. Lên. Dạ. Cố lên. Ừ.

trời đất ơi em tập mạnh mệt quá anh cũng tập mà bài này tập kết hợp mà ờ em tập chân anh tập tay đó ờ à. à. được không lên nữa sống vậy rồi tập giữa ok tập lên nổi không sâu sâu xíu dạ dạ dạ, dạ sâu là không nổi má ơi đúng rồi ừ lấy tay để đó cũng được à. yeah. Dạ wow. à. Yeah. à. ráng lên em à. À. nữa thôi được rồi hả rồi đó bên đi thắng lắm nha Được anh Đuối hả? Rồi thả vô đi Đuối rồi à, Anh cũng đuối luôn rồi sai chưa đúng rồi Yeah. ngồi lên đâu mà anh đã kêu nặng rồi yeah. nặng thì có em đây rồi anh lo gì nữa sao anh ngồi đi em ơi thiệt hả em ngồi mẹ luôn okay, rồi okay. em em em cả đứng cả đứng em cả nhấp cả nhấp anh nó khó chịu quá em chóng mặt quá đúng không tạo một lần đau à, ok và trong cái lần đau đó có một lần phê lấy cái đùi về à ra rồi à ra dạ, rồi đùi ra thôi anh à, <coughs> bắn bắn cái giỏ đó bắn bắn đùi đó, đúng rồi đó banh rồi đó banh hết nấc rồi đó ok giờ yeah. yeah. Đó, lực hơn không? Đúng không? Lên được mấy chục cái rồi <coughs> Cất vô Có động lực quá lên bên 10kg mà anh đi Lên nữa hả? Ừ nhẹ thôi nhẹ thôi thả lỏng nhẹ thôi đây dạ. ôi dạ đi anh hơn hay phần dưới nặng hơn? Ờ, thêm 10 kg cho đỡ nặng Nữa có dạy rồi này tập được ha <laughs> tốt tốt tốt em gà. dạy một lần là được rồi gà này nuôi được đó, gà này nuôi được đó đây đúng rồi nè để tập cho mông to đi cố lên tập mà cho nó mông to nha rồi cố lên cố lên đủ rồi rồi, nghỉ chút lên tạ À, sao kỳ ta dạ. Một cái máy này ba cũng như ba chục cục chứ dạ. yeah. Nặng quá rồi Không, vâng, em em chỉ cầm dây cho nó nặng thêm thôi <laughs> Nôn, nôn, nôn, nôn Yeah dạ. Mm. Ừ. Vô Yeah Yeah Được không? Lên tạ đi anh Yeah Thôi Bỏ lên Dạ Thôi Dạ à. Dạ Thẳng lưng nha Hai Thôi Ba Ok Bốn Lực Ok Năm Sáu Ok Bảy Có cái hả? Tám chưa được rồi đó tốt sao lên tả Oh. Oh. này á em nó kỳ lắm nó lạ lắm nó không giống máy nào trước đây của anh hết tập mà nó vô nó nhức cái tay sau trầu tập nhỏ mà nó nhức nhức nhức cảm giác đỏ Ah! Dạ. Dạ. Ê, đỡ tạ này chỉ có mỗi mình em có thôi yeah. Dạ. Bình tĩnh à, Sùng quá em Sợ nắm có tí thì hư có tí thì sung chứ rồi trời Yeah dạ. chia tay đó nha oh no ok rồi xong chưa em cứ ờ. ở vị trí này đi anh lên ghế ngồi cái đó không nó tựa nó nhảy ghế á đúng không ok rồi dứt đi dứt cố lên nào Đồ, đẹp quá cố lên em muốn đẹp là phải khổ vô vô nhớ gọng mông lên nha vị trí ở đây phải gọng nè ờ được rồi đó rồi đó cố lên cố lên bàn tay hư một đời ngạo nghễ đó em cố lên ôi cố lên giữ đúng rồi xuống nữa thôi đuối hả gì lắm nữa thôi rồi ngồi đó luôn đi hết nữa rồi ngồi đó luôn đi hey, anh giải phóng cho có hai chục ký rến gì oh! vậy ít chứ bộ trời ơi mấy uh, nữ streamer khác tập 120 kg luôn hey. em ngồi em ngồi ngồi cái gì mà ngồi nhõng nhẽo à, chỗ tập gym để người ta men lì chứ ngay anh men lì em nhõng nhẽo thì nó mới thành ra tập chứ trời ơi cái cái cây này sao nó bự vậy ta đâu đâu, bự bằng em đâu trời cầm nó hơi bị uh, giống như cầm dưa leo hả dạ ngồi ngồi sao ngồi sao kệ em anh bắt em tập hả no, bữa nay ba má dẫn nhà dẫn vô đây ờ, tập gym mà cứ vậy hoài em tập em trời trời mà tôi đẩy nó tôi đẩy 50 ờ, kg trên vai người quân tử đó ba Đâu có vậy sao chơi cái này là phân tâm đè thấy mẹ luôn á chứ không giỡn đâu nha cho để anh đỡ phải cho anh có chỗ dựa

gì nổi nữa mình anh tập anh rất là mạnh mất cái nuôi nuôi nuôi nuôi nẻo nèo này tập cái nèo cái nẻo cái nẻo hơi Yeah.